ok do inbox một tí à cái này có vẻ như làm chỗ um, hòm thư hòm thư của mình đây nhiệm vụ ở đây à thôi mày ở đây toàn người khổng lồ vậy mình trông cơ bắp lực lượng phết mà vào đây bài tí luôn ạ à. Maker's beard. The rumors are true. A horseman in the Forge Lands. The name's Alia, and that's my brother Valis. We are the keepers of this forge. Though I reckon that means less now than once it did. This is a Maker's Forge. Nay, the Maker's Forge is lost to us. Silenced by the hands of corruption. But in its depths we once crafted the dark towers of hell and the cities of heaven. Now you make trinkets. And you, one of the four, now seek the aid of the makers. Cái này nick đâu? And you, one of the four, Now seek the aid of the makers. Nghe nó nói chuyện này. I guess we've all fallen from high places. I came here seeking the tree, and your elder speaks of fire. What is it? Aye, the fire of the mountain, the Stone Father's blood. It once flowed into our forge, as did the tears. Both imbued our craft with incredible power. the heart and the soul of stone, but corruption has taken them and now our forge is silent. Why does this concern me? The way to the tree is lost, barred by corruption. You can no more chuyện lâu quá, nó nhanh lên để còn chơi nào. Trời ơi, tán nhau gì thì tán lúc khác đi. We are makers, not warriors. Tán tỉnh nhau để lúc khác nhá Anh và đi đánh nhau Ôi ôi Nói chuyện đéo gì lâu vậy Ở đây ờ, Enter là được rồi Ôi ok bây mình sẽ hỏi cái gì The Cordron là gì Subbrowser Required uh, Anh trai của mày uh, hơi bị uh, quá lại ấy à nhỉ trầm trầm tính im lặng hơi bị uh, không ồn nào. à I may have need of a blade Is your need greater than ours, horseman? I think not. We fight for the survival of our realm and our kin. Okay, hỏi hết. Prove worthy, and mayhaps we can do business. Man of no words, your brother. but <laughs> heart but his voice is the ring of the hammer, his voice, and the roar ring, of the hammer, and uh, yes, so gì Works while you talk. What is this cauldron? A temple built in the shadow of Stonefather's Peak. Stonefather Peak. There the fire of the mountain was à, harnessed and okay. passed into our forge. Right east of town, đi tìm một cái uh, gì đấy, nguyên liệu gì đấy về để về đây để rèn. Có vẻ You will find the cauldron lấy về đây chế tạo à Speak Than Than Than là cái ông đầu tiên mình đến đây mình gặp kia đúng không Thằng browser của đứa này thì chỉ quy như này mãi thôi Ừ hư Đéo nói chuyện luôn ạ Mẹ à, bố mày hỏi chỉ ừ hư thôi Hay thế nhở Ok ra gặp Than đi đúng là ừ, người đàn ông im lặng người đàn ông trầm tính người đàn ông không ồn ào gì cả có lúc nào để chạy nhanh hơn không ai đi nhanh chậm thế nhở ơ cái ông luyện võ đấy đâu à bố phá mấy bình ờ, xin tiền à ô kìa có máu này ô hô! xin lỗi vì đã phá nhà của ông nhưng mà tôi cần một chút tiền u uh. cái gì đấy mình vừa chém một combo gì vào cái cái mộc nhân này xong nó ra chiêu gì đỉnh cao vậy xin đi tiền nhá Sao phải cất tiền vào trong mấy cái bình này nhờ Dễ đoán quá Ui Ui ừ. Hay à Được thế nhờ Ba lọ máu rồi Ngon tiền này ở đây hai ông này lên trên này à đúng không Ồ, nói chuyện với ông này đúng không Fire alone save your realm. Fire alone. Without the fire and the tears of the mountain. Without the cheer of life. Ok, bây giờ mình sẽ đến uh, Trip the Mountain. What then? Đi lên núi để tìm cái gì ấy. You are Nephilim, Lord of Destruction. Perhaps build that. There is hope. Just how old is the forge? It is as ancient as the realm itself. Perhaps even older. It is said the forge was the first thing Thì không có nút nào skip à? Hỏi nốt ông này đúng không? Horseman. Horseman? Mình là Horseman người ngựa à? à nhân, nhân gọi là nhân mã. Sao mình lại nhân mã nhỉ? Ờ, sống lưng giống con ngựa đấy nhưng mà mình có chân mà, mình đâu có bị bốn chân đâu. I wouldn't I'm your host, man. But then, <laughs> who is friend to dare? Have you wisdom to share, or was it long since knocked loose in battle? Oh, wisdom ain't like teeth. I've plenty left. Enough to stay clear of the cauldron. The ancients filled it with right nasty traps. But one so clever as yourself will surely elude them. But one so clever as yourself will surely elude them. Vẫn ở hoành không này à? À trên. Free. Ok. Có một trưởng rồi, cần tiền để mua trưởng à? Yes, eh, eh, quickly. Cái gì đây? Back. Ok. Have a revenge. ALT chuột là nó sẽ phóng. Ok. À, ông này Xong rồi học trưởng ở à, đây rồi Rồi ông này mở cửa cho mình đi giao oánh thôi Chiến thôi uhm. This is no place for a horse. À đường lên thì sẽ là bên này Ok Đường về thì sẽ là bên kia Thế, thế đi bên kia À bên kia là đường đường lên Đường đường đường về Còn bên này là Còn bên này là đường đi Đấy bên này không lên được nào Phải nhảy xuống nước lên kia mới về được Đây là đường đi Ok Ui Ui con mắt gì đây? Con mắt nghìn năm của Yuji Nhìn mặt tao có thấy giống à, quan tâm không? Ok bây giờ mình sẽ phải đi bên uh, bên phải sẽ phải đi theo đường mòn bên phải Ôi kìa Nhầm nhầm nhầm nhầm Lên lại ngựa này ALT để phi phi tốc lực này Đi theo chấm vàng thôi Nhiệm vụ của mình là đi đến chấm vàng em mà Ok Bắt đầu tiến nhập cửa ải Ô, nó không chuyển cảnh nhở Cái này nó nó kiểu chơi luôn nó Lốt map luôn Tưởng là tiến nhập ải nó phải chuyển cảnh Ok, khá là rộng đấy Ở đây có một cái cân Đó là cái gì? Có vẻ như là chỗ giao dịch đúng không? Thường thường người xưa thì giao dịch Nó kiểu Đúng vậy nó kiểu là biểu tượng là cái cân ấy, kiểu giao dịch đồ qua đồ không phải gọi là cân bằng nó mới à, giao dịch greeting hall and welcome cái been expecting tình cái đéo gì đó nói chuyện hơi nhiều bán gì thì bán đi. Trời ơi. You know that I don't. I'm I mean, go on. Take a look. Fresh merchandise. Ok, mày bán gì thì bán đi. Trời ơi, nói nhiều. Uầy. Legacy box 50k. Mã cả bèo. À đây, mình bán đồ đây. Bán luôn cái còn gì nữa. Mấy cái này lởm bỏ mẹ. A bargain. Máu không bán được. Cái này mua lại. Cái này là gì đây? Respect. 1.000 tiền. Mua. Nếu cần biết mua được là mua. Another time, demon. Until then, there are pages if you bring them to me. And so will be my... Rồi, nói chuyện ít thôi. Complete the first chart, first chapter. Ô. Oh. Uầy, đến lúc thì mình có mấy con thú nữa à? Còn có, có cả gear này. À, chúng ta có một điểm. Ơ, à, đây không phải cộng này à? À cái đấy là reset điểm Cái đấy là reset điểm Nhưng mà mình nghĩ uh, Cái mình vừa mua là reset điểm đúng không? Ôi trời ơi Ngu rồi Mẹ đéo đọc tí Đã cộng được cái gì cả à, cộng sai cái gì đâu mà reset lại điểm Trời ơi Thôi thì cộng bên đệ tử vậy có mỗi một điểm mà cũng di xét điểm ạ. À. Bây giờ muốn di xét điểm lại mất 1.000 cho ông này nữa à? xem à? Ờ, đúng vậy. Respect. Hay là một chiêu một một ấy nhở? Ồ, lại tiến ải nữa à? từ Mày Bản đồ to là cái đéo gì Không mở được Ok Ui, Con ngựa đỉnh vãi Thề giống con uh, Giống con uh, con con con con ngựa gì nhỉ trong MU season 15 Ô, oh, có quái để farm à Lợn này level 2 à Không cho nó thở luôn như à, Dí tao Giáo ti Bố mày Hụt cho không thở luôn Trời ơi không có đồ à? oh, ở đây có một cái hòm. Ô. Oh. Ok là mở. Mở ra, đồ xịn. Toàn tiền vậy. Có đồ. ok oh, kìa Vừa thấy có một con ở, ở đây cơ mà Thấy mình sợ quá chạy mất dép rồi Thôi lên ngựa chạy đi làm nhiệm vụ đi Ba lọ máu rồi sợ quái gì Ồ ở trên này có một cái hòm nữa này Ở đây rồi Kìa mẹ mày Nó dám đánh ngựa của bố mày Con chó một vụt bố mày lên, lên trên này lấy cái hòm để gì nhờ hùng hăng thế hùng hăng thế đại ca hùng hằng thế đại ca thấy mình một cái thôi mà nói luôn mà cái gì xanh xanh kìa đồ xịn đồ xịn đầy ôi búa xịn đâu mày cắn trộm anh cắn trộm cắn trộm này bướng đâu con chó đâu rồi ui dùng luôn cái gì đây nhỉ à cái cái xu để mình mua đồ ở chỗ ông kia đây Đúng rồi, mình mất tiền mới mất xu mà À kìa Bố Cắn trộm Cắn trộm Cắn trộm Ơ kìa Con ngựa đâm linh ta linh tinh vậy vẫn sướng hơn mẹ combo nó không thở được luôn ê cu ê cua đỏ ui ui ba phát búa mẹ chết mẹ thằng nhau luôn ừ. ê cua đỏ ba phát búa chết con mẹ nó thằng nhóc ấy đứng trên ngựa oánh đâu này à chỉ oánh được liềm thôi không oánh được búa ấy à ngã con mẹ nó ngựa rồi đẹp chín luôn ạ. À. Được nhỉ. Làm lọ máu chưa bơi. Ôi, trong này có hòm này. Đồ xịn, đồ xịn. chém thốn phết đấy, đùa đâu. học được tuyệt chiêu của ông kia dùng mãi luôn ạ bạn ấy bốc mộ cuộc tình lên được hai con súc vật ok đi qua bên này Đấy, qua bên này ok rồi sao nữa đây đây trèo lên trên này xoẹt qua bên này ôi ôi ơi rồi ơi rồi ơi đến con mẹ